Felix nhãn hiệu số 1 được các mẹ Nhật tin dùng Với công nghệ đệm khiến siêu mềm cao cấp mới từ Nhật Bản tăng thể tích khí bề mặt gấp 3 lần Mềm mịn hơn, thông thoáng hơn cho những khoảnh khắc đầu đời vô giá